các bạn hãy cùng mình xem nhé! Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi, dẫu rằng ta không được sánh đôi bên người ấy. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại cô đơn. Tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng, ngay cả chính lúc này đây, hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm cậu có thể giấu đi ký ức nhưng chẳng thể xóa nỗi lịch sử đã tạo ra nó đâu cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua đừng đắn đo hơn thiệt hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường thay vào đó chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau có đôi khi Tôi cảm thấy mình giống như người trong coi bảo tàng vậy, một cái bảo tàng mà chẳng ai buồn ghé thăm và tôi trong nó không vì ai cả, chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi. Mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại, đó là một phần cuộc sống. Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, hòng hiểu được người khác, nhưng rốt cuộc chúng ta tiếp cận được tới đâu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 các bạn nên xem nhé! Bạn có thể có nhiều bạn hơn chỉ trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là khiến người khác quan tâm đến bạn trong 2 năm. Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu, hay bạn đang làm gì, không phải những điều làm nên hạnh phúc mà là cách suy nghĩ của bạn. Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích, phản nàn và lên án, và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi, nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước, đôi khi là cái chết, luôn luôn chiến thắng. Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người, thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Không có sự vật, hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt để xua tan một nỗi buồn cách tốt nhất là hãy mỉm cười nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ dành cho họ thời gian sức lực và sự quan tâm không vụ lợi chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án đừng kết án họ bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé. Nhà giả kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật đó là nỗi sợ thất bại khi bạn khao khát một điều gì đó cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó nếu bạn chinh phục được chính mình bạn có thể chinh phục được cả thế giới hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa xấu xa độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó hãy tha thứ nhưng đừng cố quên nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan lãng quên sẽ mất đi bài học sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn vậy nên hãy làm nó ngay bây giờ không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra ngay cả trong giây phút tiếp theo nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên bởi vì chúng ta tin tưởng bởi vì chúng ta có đức tin có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né nhưng chúng đến là có một lý do chỉ khi vượt qua được chúng ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó đóng vài cánh cửa ngày hôm nay không phải vì niềm tự hào vì không có khả năng hay kiêu ngạo mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình bạn có hai sự lựa chọn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 trên đời này không có ai mất đi một ai mà không sống được cả đừng sống mãi trong quá khứ bởi bạn còn có hiện tại để trân trọng và tương lai để hướng về mọi sự so sánh giữa người với người đều là khấp khiễng bởi mỗi chúng ta có một quan niệm một mục tiêu một thái độ sống riêng sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc vậy là đủ ganh ghét thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực chính vì thế hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp nên nhớ lời nói một khi đã thốt ra rồi sẽ không thu lại được nữa mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng nếu chỉ có một bên níu giữ vun vén thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng cái giá phải trả thực sự rất đắt hãy yêu bản thân mình vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình Thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. chín nỗi sợ hãi, bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn nên xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng sợ nghèo đói và thiếu thốn sợ nghèo sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình sợ tuổi tác hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí chứ chẳng phải cái tuổi sợ thất bại hầu hết mọi người đều sợ thất bại trước khi có được thành công vậy nên hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng sợ làm mất lòng người khác bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng thay vào đó hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó sợ sự khác biệt muốn khẳng định bản thân nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân hãy thử một lần ngu ngốc làm theo điều bạn muốn sống với quá khứ cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới sợ mất tự do không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn, nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đó. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết, sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống. Hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết. cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu bạn chấp nhận những điều này các bạn nên xem một lần nhé bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu tập quen với điều đó thôi đời không như là mơ tất nhiên đời càng không giống những điều mộng mơ nếu mọi thứ đang hoàn hảo thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại chưa thật sự diễn ra thôi ngoài kia luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi hôm nay bạn phạm phải sai lầm đừng lo ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi khi mọi thứ ngày càng nằm ngoài kiểm soát của bạn rồi đứng yên đó và để nó xảy ra đi bạn không thể đập vỡ một cái đĩa mà mong rằng có thể kiểm soát được nơi các mảnh vỡ sẽ rơi xuống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 chứ không phải suy nghĩ của bạn biết suy nghĩ lên kế hoạch trước là việc tốt thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm những việc họ muốn làm mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt, vậy nên hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình. Những người mạnh mẽ không sợ phải nói không lúc cần thiết. Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Thế giới không nợ bạn điều gì,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 hai con người có thể ngủ cùng một giường nhưng khi nhắm mắt họ lại cô đơn tế bào cơ thể tự thay thế mỗi tháng ngay cả chính lúc này đây hầu hết mọi thứ anh nghĩ anh biết về em chỉ là kỷ niệm cậu có thể giấu đi ký ức nhưng chẳng thể xóa nỗi lịch sử đã tạo ra nó đâu cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua đừng đắn đo hơn thiệt hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường thay vào đó chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau có đôi khi tôi cảm thấy mình giống như người trong coi bảo tàng vậy một cái bảo tàng mà chẳng ai buồn ghé thăm và tôi trong nó không vì ai cả chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi mỗi chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình mất những khả năng những tình cảm mà ta không bao giờ có lại đó là một phần cuộc sống chúng ta có thể đầu tư rất nhiều thời gian và công sức hòng hiểu được người khác nhưng rốt cuộc chúng ta tiếp cận được tới đâu cái bản chất xấu xa của con người đó vì sao mọi người cứ phải cô đơn thế này có phải trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người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 những thứ bạn có bạn là ai bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc mà là cách suy nghĩ của bạn bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chỉ trích phản nàn và lên án và hầu hết những kẻ ngu ngốc đều như vậy bạn cần có tính cách và sự tự chủ để thấu hiểu và tha thứ đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn nói với ai đó về chính họ và họ sẽ lắng nghe bạn hàng giờ liền nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào tất cả đàn ông đều có nỗi sợ hãi nhưng người dũng cảm dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tiến về phía trước đôi khi là cái chết luôn luôn chiến thắng nhưng ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác nhưng ai có thể hiểu những suy tư cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai không có sự vật hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt để xua tan một nỗi buồn cách tốt nhất là hãy mỉm cười nếu chúng ta muốn có những người bạn thực sự thì hãy nghĩ làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi. Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án, đừng kết án họ, bởi có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé. Nhà giả Kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn, các bạn hãy cùng mình xem nhé bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật, đó là nỗi sợ thất bại. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ, nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa, xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó hãy tha thứ nhưng đừng cố quên nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan lãng quên sẽ mất đi bài học sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn vậy nên hãy làm nó ngay bây giờ không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra ngay cả trong giây phút tiếp theo nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên bởi vì chúng ta tin tưởng bởi vì chúng ta có đức tin có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né nhưng chúng đến là có một lý do chỉ khi vượt qua được chúng ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó đóng vài cánh cửa ngày hôm nay không phải vì niềm tự hào vì không có khả năng hay kiêu ngạo mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả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 bởi mỗi chúng ta có một quan niệm một mục tiêu một thái độ sống riêng sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc vậy là đủ ganh ghét thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực chính vì thế hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp nên nhớ lời nói một khi đã thốt ra rồi sẽ không thu lại được nữa mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng nếu chỉ có một bên níu giữ vun vén thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng cái giá phải trả thực sự rất đắt hãy yêu bản thân mình vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả đau lắm đấy hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình chín nỗi sợ hãi bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn nên xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn, sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. sợ tuổi tác hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí chứ chẳng phải cái tuổi sợ thất bại hầu hết mọi người đều sợ thất bại trước khi có được thành công vậy nên hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng sợ làm mất lòng người khác bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng thay vào đó hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó sợ sự khác biệt muốn khẳng định bản thân nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân hãy thử một lần ngu ngốc làm theo điều bạn muốn sống với quá khứ cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới sợ mất tự do không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đó đôi khi những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn sợ chết sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua hãy cứ sống như chưa từng được sống hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn chết không đáng sợ mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu bạn chấp nhận những điều này các bạn nên xem một lần nhé bạn không thể kiểm soát hết mọi thứ đâu tập quen với điều đó thôi đời không như là mơ tất nhiên đời càng không giống những điều mộng mơ nếu mọi thứ đang hoàn hảo thì chỉ là những điều vớ vẩn đến tệ hại chưa thật sự diễn ra thôi ngoài kia luôn có rất nhiều người sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn bạn thay vì mong chờ những thứ bạn nghĩ là nên xảy ra hãy đơn giản hơn là chấp nhận với những điều đang diễn ra trong cuộc sống thôi nào hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể làm được một vài điều nhất định thôi hôm nay bạn phạm phải sai lầm đừng lo ngày mai nhất định bạn sẽ lại sai lầm làm tất cả mọi người vui lòng là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi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 không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn trừ bạn phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần hành động của bạn định nghĩa con người bạn chứ không phải suy nghĩ của bạn biết suy nghĩ lên kế hoạch trước là việc tốt thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả con người sẽ luôn tìm cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm, những việc họ muốn làm. Mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết. Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt, vậy nên hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình. Những người mạnh mẽ không sợ phải nói không lúc cần thiết. Bạn không thể làm hài lòng tất cả, giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi thế giới không nợ bạn điều gì thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy bạn toàn tự lấy cớ cho mình thôi kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước